Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Đoán tên bảo bối của Doraemon. Câu 1, bạn biết rõ về món bảo bối mà Doraemon và những người bạn đang mang chứ? A. Trong chóng tre B. Trong chóng bay C. Máy bay mini Đáp án A. Trong chóng tre, bảo bối này bao gồm một cánh quạt được đính trên một vật nhỏ hình chén giống giác hút chân không, có khả năng gắn chặt và giúp người dùng bay lượn trong tập truyện dài thế giới khủng long. Doraemon cho biết trong chóng tre chỉ có thể hoạt động 8 tiếng liên tục là phải sạc pin, vận tốc tối đa 80 km/h. Câu 2. Bạn có nhìn ra đây là món bảo bối gì của chú mèo mái Doraemon hay không? A. Đèn pin thu nhỏ B. Đèn pin kỳ diệu C. Em ái giờ đường D. Vệ tinh mini Đáp án B. Đèn kỳ diệu, đèn pin thu nhỏ có khả năng thu nhỏ người hay vật bị chiếu, sẽ hết tác dụng khi sử dụng khoảng 1 giờ. Ngược lại, đèn pin phóng to có thể tăng kích thước của người và vật bị chiếu. Câu 3. Cổ máy thời gian sẽ đưa bạn đi về đâu? A. Quay về quá khứ B. Đi tới tương lai C. Cả hai đáp án trên Đáp án C. Cổ máy thời gian sẽ đưa bạn đi về quá khứ hoặc đi tới tương lai. Câu 4. Bạn có biết Nobita đang ăn gì không vậy? A. Bánh mì trí nhớ B. Bánh kẹp thông minh C. Bánh mì chuyển ngữ Đáp án A. Đó là bánh mì trí nhớ Câu 5. Theo bạn, công dụng của lỗ đèn mini là A. Giúp bạn cảm thấy đói và ăn được nhiều hơn B. Giúp bạn cảm thấy no nê và không muốn ăn gì nữa C. Giúp bạn không cảm thấy khát nước nữa Đáp án A. Giúp bạn cảm thấy đói và ăn được nhiều hơn Câu 6. Doraemon dùng chiếc búa này để làm gì? A. Giúp ai đó quên đi những ký ức buồn B. Giúp ai đó nhớ lại điều mà họ đã lãng quên C. Đơn thuần là để trả đũa người khác thôi Đáp án B. Doraemon dùng chiếc búa này để giúp ai đó nhớ lại điều mà họ đã lãng quên Câu 7. Đây là cái gì? chiếc ô tình cảm, B, chiếc ô dự báo thời tiết, C, chiếc ô may mắn. Đáp án A, chiếc ô tình cảm. Câu 8, bảo bối này của Doraemon gọi là gì thế? A, cánh cổng xuyên thấu, B, chiếc vòng xuyên thấu, C, lỗ tròn xuyên thấu, Đáp án B. Chiếc vòng xương thấu Câu 9. Chất lỏng trong ống thuốc này là gì? A. Virus lãng quên B. Virus đua đòi C. Virus cảm nắng Đáp án B. Chất lỏng trên ống thuốc này là virus đua đòi nha Câu 10 cho xin cái tên của bảo bối này đi. A. Đường hầm Gulliver B. Ocean Gulliver C. Tàu ngầm Gulliver Đáp án A. Đây chính là đường hầm Gulliver Câu 11 Đây chính là món bảo bối thường dùng nhất của Doraemon mỗi khi bị Nobita dỗi bạn nhận ra không? A. Cánh cửa không gian B. Cánh cửa thần kỳ C. Cánh cửa dịch chuyển Đáp án B. Đây là cánh cửa thần kỳ Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.